happy happy now me happy now happy happy now oh me wake me now oh me me oh me oh me oh now wake wake wake wake wake wake now me oh now Quack quack quack quack me me na oh me me na quack quack oh oh me oh oh me oh me quack quack na oh me na na me na me na me now

みなおみみみなおみみなくえくえくえおみおおみおみみおみおみななくえくえおなみなおおみおみみおみおみななくえくえおなみなお 싹지나가비를싹뜯고그게안간다구